Nhận định, phân tích, soi kèo và dự đoán tỷ số trận bóng đá Thái Lan gặp Myanmar diễn ra vào lúc 19h30 ngày hôm nay, ngày 10 tháng 1. Đội quân của huấn luyện viên Kim Pangon đã nắm trong tay lợi thế lớn giành vé vào chung kết khi đã có một bàn dẫn trước đối thủ sau lượt đi khép lại. Cho dù bước vào bán kết AFF Cup với một thành tích bất bại ở vòng bảng, nhưng sự thể hiện của Thái Lan không thực sự thuyết phục được giới chuyên môn cho dù không phủ nhận là sức mạnh của đương kim vô địch đã suy giảm đáng kể so với kỳ AFF Cup gần nhất bởi vì thiếu vắng một loạt các gương mặt chủ chốt. Ở trận bán kết, Thái Lan còn phải đồng độ với đối thủ kỵ dơ là Malaysia, cho nên khó khăn là điều được dự báo từ trước. Và quả thật là đội quân của huấn luyện viên Paul đã phải nhận thất bại 0-1 ở trên sân Bukit Jalil ở lượt đi. Đánh giá tổng thể thì Thái Lan đã có một trận đấu không đến nỗi nào trước chủ nhà Malaysia. Theo đó, các học trò của huấn luyện viên Paul đã kiểm soát bóng hơn 70% và tung ra tổng cộng là 24 cú dứt điểm nhưng không ghi được bàn nào. Trong khi đó, Malaysia chỉ cần thực hiện đúng 6 pha dứt điểm trong suốt cả trận mà vẫn có một bàn thắng nhờ công của Faisal Halim. Nhưng trong bóng đá, hiển nhiên kết quả cuối cùng mới quan trọng nhất. Chơi hay mà thua thì thậm chí còn bị chê chứ đừng nói là khen. Sau trận đấu, đích thân huấn luyện viên Pol thừa nhận dứt điểm là khâu cần cải thiện của Thái Lan. Với thất bại 0-1 ở sân khách lượt đi, Thái Lan cần phải thắng cách biệt tối thiểu là hai bàn tại trận lượt về mới có thể giành vé đi tiếp. Nếu chỉ thắng 1-0, họ sẽ bước vào hiệp phụ và cả luân lưu 11m để phân thắng bại. Tuy nhiên thì Thái Lan mà để đối thủ chọc thủng lưới ở sân nhà thì khó khăn sẽ tăng lên gấp bội. Cay đắng nhất đó là kịch bản người Thái thắng với cách biệt tối thiểu đúng một bàn và để Malaysia ghi bàn thì họ sẽ dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết do luật bàn thắng sân khách. Cho dù kịch bản nào xảy ra thì voi chiến cũng chỉ là một con đường duy nhất, đó là tấn công, tìm kiếm những bàn thắng. Nhưng việc phải mải mê dâng cao tấn công hoàn toàn sẽ có thể trở thành một con dao hai lưỡi, khiến người Thái phải trả giá đắt. Nhất là khi những chùa ở Mã Lai đích thực là khắc tinh số 1 của Thái Lan trong khu vực. Tính cả trận bán kết lượt đi, Thái Lan chỉ toàn thua 5 và hòa 2 trước Malaysia sau 7 lần đụng độ suốt từ năm 2014 đến nay. Thậm chí là trong 3 cuộc đối đầu gần nhất trong vòng một năm rưỡi qua. Thái Lan thua cả ba, ghi được đúng một bàn duy nhất. Mà Malaysia bây giờ còn đáng gờm hơn rất nhiều với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Van Gon. Ở trận lượt về hôm nay, Malaysia còn đón chào sự trở lại của hậu vệ Azam Ami sau khi hết án treo giò hai trận do lỗi đánh nguội Văn Hậu và nhận thẻ đỏ trực tiếp tại trận thua Việt Nam ở vòng bảng, giúp sức mạnh của hàng thủ Malaysia được tăng cường. Nhìn chung, tuy Thái Lan vẫn có thể phá được cái dớp không thắng Malaysia nhờ yếu tố sân nhà, nhưng đủ để đi tiếp hay không thì còn phải hậu xét. Với kết quả như hiện tại, Thái Lan buộc phải thắng với cách biệt là hai bàn. Sau những gì đã diễn ra ở trận lượt đi, có thể nói đây thực sự là một nhiệm vụ không hề đơn giản đối với voi chiến. Những thống kê ở bên trên cũng cho thấy được là Malaysia đang vươn lên trở thành một đối thủ kỵ dơ bậc nhất đối với Thái Lan. Ở trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia là một cặp đấu đầy duyên nợ. Vì 4 năm trước, Tại AFF Cup 2018 thì chính người Mã cũng đã loại người Thái ở trận bán kết để gặp Việt Nam trong trận chung kết. Sau 4 năm thì Malaysia vẫn không suy giảm lực lượng bao nhiêu. Trái lại, họ còn có thêm sức mạnh từ các cầu thủ nhập tịch như là Dominic Tan hay là Stuart Winkin rất có kinh nghiệm cho nên sức mạnh ổn định hơn trước đây. Trong khi Thái Lan cho dù được xem là bản lĩnh hơn nhưng việc thiếu vắng đi nhiều ngôi sao Nổi bật nhất đó là nhân tố có thể gây đột biến là tiếp song Songkresin ở tuyến giữa hay là các tài năng như là Supanat, Supachok khiến cho người Thái không còn mạnh như vài năm trước đây. Thế nên, trước một Malaysia chưa chắc chắn phòng ngự số đông tại Bangkok, voi chiến khó có thể ca khúc khải hoàn chứ đừng nói là sẽ thắng cách biệt hai bàn. Với màn thể hiện ấn tượng vừa rồi thì Malaysia hoàn toàn có đủ sức để có kết quả mong đợi có lợi cho mình và sẽ tiến bước vào chung kết AFF Cup 2022. Với thành tích và lịch sử đối đầu, Malaysia vẫn thường bị đánh giá thấp hơn Thái Lan, nhưng thành tích đối đầu của họ lại trội hơn đối thủ. Trong lịch sử thì Malaysia và Thái Lan đã gặp nhau tổng cộng là 113 lần, tính trên mọi đối trường. Kết quả cho dù luôn được đánh giá cao hơn, nhưng Thái Lan cũng chỉ có 37 chiến thắng, 34 trận khép lại với tỷ số hòa và Malaysia thắng 42 trận. Trong 7 lần chạm trán gần đây tính trên mọi đối trường, Malaysia bất bại với 4 chiến thắng và 3 trận hòa. Ở tại Á Cup 2018, Malaysia đã cầm hòa Thái Lan không đều ở sân nhà tại bán kết lượt đi và hòa hai đều ở sân khách ở lượt về để giành vé vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Vào hồi tháng 9 năm 2022, khi đối đầu với Thái Lan trong khuôn khổ bán kết Kings Cup tại xứ Chùa Vàng, Malaysia đã cầm hòa đội chủ nhà với tỷ số 1 đều sau 90 phút thi đấu chính thức. Sau đó, bầy Hổ đã giành chiến thắng 5-3 ở loạt sút luân lưu cơn não. Và điều quan trọng nhất đó là Malaysia đã đánh bại Thái Lan 1-0 ở trận bán kết lượt về AFF Cup vào tối ngày 7 tháng 1 vừa qua. Trận bán kết lượt về sắp tới trên đất Thái Lan, Malaysia chỉ cần một kết quả hòa là đủ để giành vé vào chung kết. Thái Lan thiếu vắng đi Chanathip và đó thực sự là tổn thất lớn. Lối chơi của voi chiến đã tỏ ra kém sáng tạo đến độ mà huấn luyện viên Polking phải chỉ đạo các học trò liên tục chơi tạt cánh miếng đánh vốn không phải sở trường của họ. Tất nhiên thì vẫn có những lo lắng dành cho Malaysia khi họ phải thi đấu ở sân khách. Nhưng rõ ràng là lúc này Malaysia vẫn là đội nắm trong tay quyền tự quyết. Malaysia tiếp tục hứa hẹn khiến cho người Thái phải ôm hận ngay ở sân nhà bằng lối đá phòng ngự phản công sở trường. Về đội hình dự kiến của hai đội Tuyển Thái Lan Các cầu thủ dự kiến Phutachik, Burirat, Hemvibon Kaman, Hyprakon, Panja, Bumathan, Yogen, Phala, Dangda và Chamrasame. Tuyển Malaysia, các cầu thủ dự kiến Hami, Dominic Tan, Quentin Chang, Ami, Sarun Nazem, Faisal Halim, Brendan Gunn, Sterwin King, Darrem Locke, Lee Trúc và Savawi Rashid. Với tỷ lệ kèo nhà cái trận Thái Lan Malaysia Tỷ lệ kèo trận bán kết lượt về giữa Thái Lan đối với Malaysia chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á là vào lúc 2 giờ 12 phút ngày 8 tháng 1, tức là không lâu sau khi trận lượt đi khép lại. Ở trận lượt đi thì Thái Lan đã chấp Malaysia là với tỷ lệ 0 1 trên 4, cho nên không có gì ngạc nhiên khi voi chiến được áp mức kèo là 0 1 1 trên 4 ở trận đấu ngày hôm nay. Đây là thử thách không hề đơn giản đối với Thái Lan bởi vì họ cần phải thắng cách biệt hai bàn mới mang lại niềm vui cho giới đầu tư. Thực tế thì nếu có đội hình mạnh nhất với Supachok, Sarachat, Nicholas Mikkelsen, Chayapipat Supanat và đặc biệt là Chanathip Songkrasin, Thái Lan có thể sẽ hạ knockout Malaysia với cách biệt từ hai bàn trở lên để giành lấy tấm vé vào chung kết. Nhưng vì nhiều lý do, các ngôi sao trên không thể tham dự được AFF Cup 2022. Và với đội hình chắp vá Voi Chiến đã gặp rất nhiều khó khăn trước những đối thủ ngang cơ như là Indo ở vòng bảng hay là Malaysia ở bán kết lượt đi. Thế nên tỷ lệ 0, 1, 1 trên 4 thực sự là mức kèo tiềm ẩn quá nhiều rủi ro cho Thái Lan. Cần biết thêm rằng là Thái Lan đang có mạch 7 trận liên tiếp không thắng kèo trước Malaysia, bao gồm một trận phải chấp 1 thua nửa như là trận lượt về tới đây. Tỷ lệ kèo nhà cái Thái Lan Thái Lan chấp 1, 1 trên 4 Dự đoán và nhận định kèo tài xỉu Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Malaysia và Thái Lan có kèo tài xỉu là với tỷ lệ 2 1 trên 2 trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên thì sau 90 phút tranh tài ở trên sân Bukit Jalil chỉ có một bàn thắng được ghi và kết quả là chiến thắng tối thiểu dành cho Malaysia. Ở lần thi đấu hôm nay, nhà cái tiếp tục để kèo tài xỉu ở mức là 2 1 trên 2. Điểm nhấn đáng quan tâm đó là cán cân thị trường đang có xu hướng nghiêng về phía cửa xỉu. Minh chứng thể hiện qua việc nhà cái đã điều chỉnh điểm ăn cửa xỉu theo tỷ lệ là 2, 1 trên 2 theo hướng giảm. Ngược lại là xu hướng tăng điểm cờ tài. Malaysia đã chủ động tấn công ở lượt trận lượt đi. Nếu trọng tài không bẻ còi từ chối một bàn thắng hợp lệ vì lỗi nhận định sai, Malaysia thậm chí đã ghi được hai bàn vào lưới của Thái Lan. Dẫu vậy thì ở trận lượt về sắp tới, Malaysia buộc phải chủ động phòng ngự nhiều hơn khi phải thi đấu ở sân khách. Một kết quả hòa sau 90 phút sắp tới ở xứ Chùa Vàng là đủ để Malaysia giành vé vào chung kết. Chuyến làm khách gần nhất ở trên đất Thái Lan, Malaysia cầm hòa chủ nhà một đều trong hai hiệp thi đấu chính thức. Trong vòng 9 trận đối đầu gần đây giữa hai đội ở xứ sở Chùa Vàng thì có 7 trận khép lại với kịch bản có tối đa là hai pha lập công. Thêm những thông tin này để thấy được rằng là Sỉu đang là kênh đầu tư sáng nước trước giờ bóng lan ở trận đấu chiều nay.